Fibonacci thì mọi người à, tìm cho em ở ở trên này thì nó có công cụ Fibonacci nha mọi người nha đây và ta vào xem là tên của nó nè đây tên của nó là Fibonacci là Fibonacci nào nó có mấy cái Fibonacci nha mọi người thấy chưa đây đây nha Fibonacci time zone nè thấy chưa là nó nó xác định khoảng thời gian à, ừ. chưa theo, theo theo khoảng thời gian thì mình không xác định như vậy có nghĩa là à, Fibonacci tham vô này mọi người có thể là dùng nó để để là xác định là phiên nào giờ nào là giờ Âu giờ nào là giờ Âu, bắt đầu giờ Âu giờ Mỹ thì đến điểm đó là mọi người nó cập nhật thì thì ừ. nó có cái sọc là tới đó là mình biết nhưng mà mình cũng không quan tâm làm gì cả rồi à, loại Fibonacci này nữa thì mình cũng không quan tâm nhưng mà mình quan tâm nhất là loại Fibonacci này à, Fibonacci này retracement ừ. đúng rồi ừ. thì mình quan tâm đến loại Fibonacci này thì nó xác định cho mình là trục giá có nghĩa là trục giá này nó ví dụ như là trục à, Fibo là 61.8 à, 50.0 rồi à, à, các trục còn lại nữa đây mình sẽ vào mình tìm hiểu à mình tên nó đây Fibonacci nè retracement nha rồi mình vào đây mọi người thấy không thấy cái chữ F này không F đây F đây nó khác nè F dọc nè ép chéo có cái cái cái tích này không cần nhá ép này ép Fibonacci là có chữ ép và các hàng, hàng dọc nè à hàng ngang nè mọi người thấy chưa đây hàng ừ. ngang nè rồi chúng ta tham khảo về Fibonacci nha đây Fibonacci á mọi người để ý nó có mức giá nha mức giá quan trọng ấy mình để ý cái mức giá quan trọng là là mức giá Fibonacci hồi 61.8 và 50.0 50.0, 51.8 dạ. ờ, đúng không? 61.8 và 50.0 là hai mức Fibonacci hồi của thị trường. Hồi ha, hồi là sao? Là tới đó nó có thể quay đầu đi lên theo xu hướng chính. À Người thế anh, rồi, anh à, anh muốn hỏi một chút là à, giả sử nó chưa về đến mức đó thì cái xác suất quay đầu nó càng cao đúng không? Nếu à, nó hồi à. hơn. Vâng, có nghĩa là khi mà nó chưa về đến đây thì mình à, nó đang thuộc là là là xu hướng xu hướng Vẫn chính đang hồi. nghĩa là đang trên đang mạnh còn ừ. khi nó về đến đây được có nghĩa là trên bảo hòa rồi à, ừ. về đến đây là trên bảo hòa trên bảo hòa nhưng mà bước sóng của nó sẽ khá chỉ là xa nếu như nó bật lên được ừ. Ừ. mọi người mọi người nghe kỹ nha về đến đây là nó sẽ bảo hòa nhưng mà bảo hòa đây là không phải bảo hòa về cái trên này là trên này là nó giảm hoàn toàn mà nó ừ. đây là một cái bước sóng khá chi là tốt để chuẩn bị à, đột ừ. phá ừ. là, là phá đỉnh nhá ừ, ừ. khi nó về tới đây là nó tìm cách để nó lên nó phá đỉnh nè có nghĩa khi nó bật được đây là nó sẽ hồi về đỉnh hồi về đỉnh nha rồi nó về tới đây nó sẽ hồi về đỉnh có nghĩa là hai mốc này là hai mốc quan trọng nếu ừ. mà mà phá lũng thì là là chuyện khác còn chưa phá lũng á, là nó sẽ hồi về thì nó sẽ hồi về đỉnh là hồi về đỉnh. phá đỉnh là chủ yếu ừ. à, hồi về để phá đỉnh là chủ yếu còn đây là hai mốc quan trọng là hai mốc Fibonacci nó sẽ hồi còn mốc Fibonacci á, là 38.2 và 23.6 là mốc Fibonacci sideways có ừ, nghĩa là ừ. khi nó về đến đây là hoàn toàn là hết lực hết lực là sideways à, đúng không trở nên sideways đoạn đấy và chỉ Khó trong ngày hôm đấy thôi nha ngày hôm sau thì không biết à. nha ừ. trong ngày hôm đấy là về đến đây nó sẽ trở nên sideways nè ừ. mọi người nghe nha là trở về đây là nó sẽ sideways à, và mọi người chỉ canh là giao xuống đây đánh lên xuống đây đánh lên và chỉ chốt ngắn thôi nhưng mà quan trọng là cứ xuống đánh lên xuống bài lên xuống bài lên và ừ. tỷ lệ là chúng ta sẽ khó khó thua ở đoạn này tại vì ừ. chúng ta biết nó về đến đây là sẽ sideways rồi à, mốc này là mốc Fibonacci nó sẽ bị sideways nè 38.2 chứ rồi dao ừ. động về tới tới điểm này có nghĩa là khi về tới điểm này chúng ta đánh dấu nè về tới điểm này đó là nằm ở đoạn này là sẽ sideways rồi chứ không đi trên mạnh nữa nên ừ. mọi người sẽ yên tâm nếu mà đánh đảo chiều là về đến đây đánh đảo chiều là là yên tâm hơn là mình đánh ở đâu ở đây còn đánh ở đây á là mọi người gì phải chớp nhoáng thứ nhất là gì đánh cự ly là chớp nhoáng là gì là khi một là chúng ta đánh ở đây là SL ở đâu SL ở vùng dưới này đúng không ừ. là SL cho chúng ta tính toán là bao nhiêu giá nhưng mà về tới đây nè thì mọi người phải canh là ví dụ như là à, thứ nhất là nó đóng sideways ở đây xong rồi nó bật lên thì mọi người bay theo và đóng ba SL dưới sideways có nghĩa là SL dưới cụm nến như này được chưa đó mà khi SL dưới á khi SL dưới là là chúng ta gì an toàn về tài khoản ở cái thứ nhất là gì khi nó bật lên chúng ta ăn xu hướng về tới đỉnh được chưa ừ. chúng ta ăn về tới đỉnh ừ. nè cái thứ hai là SL để chống tình trạng là gì lực nến nó mạnh quá nó phá đi xuống đó nó xuống tới đây chúng ta cũng mệt như như vàng chúng ta đây nó rất là nhiều giá Nên chúng ta làm ừ. sao đánh ở những cái mức như này là 61.8 ăn hồi ăn hồi lên mà chốt rồi mà nó quay lại lần nữa thì chúng ta gì buy tiếp thì ừ. phải SL có nghĩa là lần đầu tiên là tỷ lệ thắng rất cao lần ừ. đầu tiên ở, ở mức Fibon 61.8 này là ăn rất chia cao luôn đụng phát bật liền đụng ừ. phát bật liền nha mọi người ừ. nói lại là Fibo 61.8 ở khung ngày là là còn quan trọng nữa nó mà đụng cái là là cây ngày rút bóng này không biết rút ừ. nhiều ít nhưng mà rút 100 phần trăm sẽ rút bóng ở, ở khung ngày những khung ngày khung H4 ừ. khung nhỏ mình không nói Ờ, về ừ. tầm 50 mà chúng ta biết nó rút hay không phải dựa vào cây ngày đó là dài hay ngắn ừ. ha cây ngày dài hay ngắn và trong khung khung đấy là làm sao khung đấy là là ở cái mức độ là gì nhỉ trên là đang trên giảm hay trên tăng thì chúng ta mới xác định được đây ừ. chúng ta đang nói là về phần trên tăng nha tại vì đụng ở đây nó sẽ bật lên rồi còn về 61 chấm 850.0 này nè thì chúng ta gì đánh ngược chiều thì ăn làm sao nhỉ ta chỉ ăn là gì chớp nhón trong trong khung thời gian đó còn nếu mà ăn dài chúng ta phải lựa vào thời gian phiên Âu chúng ta mới ăn dài được còn phiên Mỹ chỉ ăn chớp nhón thôi ừ. nha mọi người để ý nè phiên Âu phiên Á là những lúc có thể nó ở đây nó sẽ đảo chiều đi lên luôn ừ. còn ừ. phiên Mỹ nó ở đây là ăn chớp nhón có nghĩa là rút râu chúng ta ăn được ví dụ như vàng ăn năm ba giá là chúng ta phải thoát ngay để tránh tình trạng là gì lực mạnh nó sẽ xuyên thủng nó về đến đây ừ. được chưa là phiên Á phiên Âu có nghĩa là từ sáng tới chiều là khi mà đụng 61.8 hay 50.0 thì chúng ta gì có thể đánh ngâm dài ngâm lệnh ừ. dài một xíu nhưng mà nếu mà phiên Mỹ mà gặp 61.8 50.0 chúng ta gì chỉ ăn chớp nhoáng thôi và không được ngâm lệnh ừ. chưa tại vì phiên Mỹ là những cái phim mà nó có thể phá vỡ định luật nói chung là không có cái luật gì mà cản được nó hết không có nguyên lý nào mà cản được nó đâu còn cái phiên Mỹ hay phim Âu phiên Á gì không biết chứ đụng vào 38.2 23.6 là những cái vùng làm sao sideways sideways thì chúng ta nói chung là là về cuối ngày mà đụng vùng sideways chúng ta đánh an toàn hơn à, ừ. còn về phiên Âu Á mà đụng vùng sideways tốt nhất là vùng này là tốt nhất là không nên tham chiến đấy Á Âu mà đụng vùng này là chúng ta không nên tham chiến nha ừ. nhớ nè Á Âu đụng vùng này chúng ta không nên tham chiến tại vì vùng này là vùng tích lũy mà người hiểu không vùng xoay ừ. vùng túc tích lũy là vùng có thể bị phá vỡ ừ. do nó đang đầu ngày mà mọi người lại vô ngay vùng tích lũy này thì dễ bị nó phá vỡ là nó đi xuống luôn ừ. nó đổi chiều á đổi xu hướng á ừ, thế mọi người hạn chế Á Âu là mọi người hạn chế cái vùng này nè còn nếu phiên Mỹ mà cuối phiên Mỹ có nghĩa là tầm 9 10 giờ đến à 10 giờ 11 giờ đêm rồi mà đang luẩn quẩn ở vùng này thì mọi người thoải mái đi cứ vào ừ. đây bay lên vào đây bay lên không sợ đâu ừ. hoặc là về trên vùng này thì cứ vào đây sell xuống vào đây sell xuống không sợ hết mà chỉ sợ là phiên Âu hoặc là gì nó tích lũy phiên Á phiên Âu nó tích lũy đây thôi là nó phóng đi là nó phá vỡ ngay rồi ta giới thiệu sơ qua về ba cột mốc à, bây giờ thì ta giải thích cái con vàng hôm bữa tại sao lại có cái cái mốc 61.8 và 50.0 lại nó quan trọng như vậy mọi người để ý nè cái khi mà xác định để vẽ Fibonacci ấy, thì mình phải vẽ trước trước tiên mình phải xác định nó là một cái chen giảm hoàn toàn là giảm mạnh ha nó giảm cực mạnh ừ. giảm cực đại nha xong đó là nó sẽ có những phần là hồi lên ừ. à, vẫn phần hồi lên và khi nó hồi lên cho nó hồi thật cao lên thì chúng ta mới biết được là nó hồi hoàn toàn hay chưa có nghĩa là nó chiếm giữ vài ngày đó mà nó cứ lên hoài lên hoài thì chúng ta mới biết được là à, sóng này là sóng hồi thì chúng ta hãy kẻ Fibonacci còn ừ. ví dụ như là nó mà chưa có gì để xác định đó là một sóng hồi thì chúng ta cũng hạn chế thẻ Fibonacci ừ, nhưng tại vì mới cho... hồi ví dụ như là nó phải đi rộng ra kiểu nó đi rộng ra anh anh Dũng mà mọi người để ý này nó phải đi rộng ra còn đi hẹp hẹp như này thì, thì nói chung những cái cái điểm Fibonacci nó sẽ thường không tới được ừ. không tới được mà khi nó tới được thì thì thì thì cũng không trong ngày đó mà ngày hôm sau nên là chúng ta phải gì nhỉ hạn chế ngày hôm đó mà nó đã hồi lên ví dụ đang lao xuống mà nó rút chân lên mà mọi người chưa gì mọi người đi kẻ Fibonacci đây thì cũng có ừ. à, đấy thì phải chờ là ví dụ như vẽ vẽ khung ngày cho nó chắc ăn điểm nó chuẩn hơn thứ nhất Nhưng là như vậy Fibonacci nó chỉ có hiệu quả nhất trong khung ngày thôi à còn các cái khung ngày này... hoặc là H4 nhưng mà H4 vẫn nói chung là vẫn đúng nhưng mà ăn nó ngắn còn ừ. khung ngày thì anh em nó an toàn hơn ừ, ngày tại vì một cái cây ngày là anh ăn được bao nhiêu giá bao nhiêu ấy rồi anh ăn cả cây ngày là nó khác với hoàn toàn với cây à, nhưng mà, nhưng mà nếu mà chỉ đánh cái khung thời gian ngắn scap ấy thì thì, thì thì thì ít khi sử dụng khung ngày thì mình sử dụng Fibonacci nó có nó có giống vậy không kết quả có giống vậy không à, nếu như vậy thì phải xác định là xu hướng chính đã đang là giảm hay tăng thì anh sẽ bắt theo Fibonacci đó thì cũng gọi là nó ở mức độ là tương đối tương đối nha ừ đó nó mức độ tương đối thì dí ta sẽ vào từng mục một ta sẽ kẻ cho mọi người à, cho mọi người thấy là cái mức độ như quan trọng ừ. như nào rồi thứ nhất là ta kẻ cùng ngày đi thì uh, Fibonacci ấy, ví dụ như sell đúng không sell nào mọi người để ý là sell là kéo từ đáy lên đỉnh mọi người để ý lại nha là ừ. nhìn nè sell sell ở mức kháng cự Fibonacci nha là chúng ta kéo từ đáy nè lên đỉnh ừ. để chúng ta ừ. tìm những cái điểm 61.8 và 50.0 ta sell xuống được chưa còn đừng, có kéo như này nha đấy nè đừng có kéo như này nha đấy là ngược lại đấy là ba ừ. đúng rồi đó còn xeo nè xeo chúng ta kéo nè lấy Fibonacci ra chúng ta sẽ đặt ngay cái chân ừ. nhấp vào kéo lên Đúng. kéo đặt ngay đỉnh rồi được chưa ngay đỉnh nè rồi đặt ngay đỉnh nha ừ. ok đặt nghe đỉnh chưa rồi xong rồi nha 61.8 là điểm nào điểm này đúng không đây đúng không nhỉ 50.0 là điểm nào điểm này rồi, ok chúng ta sẽ vào khung nhỏ chúng ta tìm nha rồi đây 61.8 đây mọi người thấy cái về cái 61.8 nó, nó phản ứng mấy lần không một lần nè hai lần nè ba lần nè và bốn lần nè thì mọi người nghe cái cái lúc mọi người nghe em nói không cẩn thận nó phá 61.8 nó sẽ về 50.0 không ừ. cẩn thận với lý do là sao từ từ đã tại sao mà chúng ta lại xác định được nó sẽ phá 61.8 mới quan trọng quan trọng là sao chúng ta biết nó phá 61.8 chứ còn chúng ta ok à, tại sao chúng ta biết nó phá 61.8 thì chúng ta phải nhìn là đây nào mọi người thấy nó tích lũy không thứ nhất là mọi người phải học cái gì nhỉ cái cản á đây nào mọi người thấy chưa vùng cản này ờ. chưa đây ừ. thứ nhất là cản nè đây đỉnh nè đỉnh nè đỉnh nè phá ờ. đỉnh nè là đi lên về vùng mọi người phải hiểu nào ví dụ nó đã tích tích lũy ở đây rồi tích lũy ở đây rồi ừ. mà ừ. mọi người biết về đâu á bay về đâu á thì chúng ta có thể là gì kẻ Fibonacci từ đáy lên đỉnh chúng ta sẽ nắm được là nó sẽ về đến đoạn nào để chúng ta chốt lời ừ. Người hiểu chưa đấy là Fibonacci chúng ta là nó là điểm chốt lời chứ còn điểm đảo chiều nó chỉ có là một phần thôi đa phần ừ. là mình dùng để nó là làm điểm chốt lời có nghĩa là chi nó về đến đây là chúng ta chốt nè về đến đây ừ. chúng ta ừ. chốt nè đó còn đánh ngược chiều lại là tùy mọi người ha đánh ngược chiều lại là tùy từng người có thể là về tới đây xeo xuống được về tới đây xeo xuống được đó Ừ. để chúng ta gì có thể ăn hai chiều thứ nhất là biết chiều lên ví dụ chúng ta đang bay như này thì chúng ta sẽ biết nó sẽ về khoảng nào để chúng ừ. ta gì còn biết đường chốt lời ở điểm nào chứ thì chúng ừ. ta thường nó sẽ chạy về dù vùng bao nhiêu 61.8 50.0 nhưng mà trước khi về 61.8 nó phải có động thái gì chúng ta mới biết nó về được đấy thứ ừ. nhất là nó phải phá đỉnh người để ý cái đỉnh chưa ừ. đây đỉnh nè một nè hai nè ba nè bốn nè và sao? Khi phá sideways nó sẽ có hiện tượng gì? Ừ. Đó, mọi người để ý chưa? Khi sideways lên nó sẽ có hiện tượng như này nè. Ừ. Tích lũy nè. Nó nằm ngay cản ha, nó nằm ngay cản. Ừ. Phiên Âu hoặc phiên Mỹ ra nó sẽ gì? Ừ. Đừng có đánh phiên Á là được, phiên Âu phiên Mỹ nó mới rõ ràng nó muốn phá vỡ là phiên Âu phiên Mỹ là nó đùng cái nó phá liền là mọi người chỉ bay cho nó thôi bay ừ. về đâu thì mọi người tùy mọi người chốt còn vẽ được Fibonacci thì sẽ biết cái mốc Fibonacci nào nó sẽ quan trọng để chúng ta chốt lời ở đấy hoặc chúng ta sẽ lên nữa đó chốt lời và đánh ngược lại đó tùy ừ. chúng ta ừ. hoặc tới đó chỉ chốt lời thôi rồi chúng ta gì bài học của chúng ta là gì nhờ HBB là ngay điểm này nè rồi mọi người để ý nha HBB là ngay điểm này nó sẽ báo nè ở khung nhỏ nó sẽ báo nha tầm 15 phút hoặc 5 phút gì đó chúng ta sẽ báo thì chúng ta sẽ kẻ trên xéo nè trên line á mọi người học là trên line chúng ta sẽ kẻ trên gì trên line à, kẻ trên line và xác định gì cụm nến inside 3 nè gọi là cụm nến tích lũy á xong khi phá trên line khi thoát khỏi cụm nến HBB báo và nằm trên các vùng cảm quan trọng nè thì mọi người sẽ gì bay theo và SL dưới này được chưa đó đó là chúng ta chỉ giải thích sơ như thế và bay về cái cái khung khung khung khung uh, Fibo là 61.8 hoặc là bay theo là gì tỷ lệ RR rồi thứ nhất là như thế thứ hai là tại sao chúng ta lại biết nó sẽ có khả năng phá vỡ thằng Fibo 61.8 mọi người để ý nhá tại sao biết nó phá vỡ nhá tại vì nè cái mức này quan trọng không cái mức cản quan trọng chưa quan trọng ừ. rồi quan trọng mình phải xét là ừ. nó đã từng phá vỡ là nó rất quan trọng tại vì nó gì rất chia là nhiều lần nó mới phá vỡ ừ. mọi người để ý ha nó rất chia nhiều lần nó mới phá vỡ thì nó cực kỳ quan trọng chúng ta phải xét từng điểm một như vậy nó cực kỳ quan trọng và tại sao em nói mọi người là nó sẽ sẽ hồi về đây và nó lên nó phá vỡ và em em mọi người kéo lại bài để để đọc nha và em đã nói là gì có thể nó sẽ kéo về đây nè à, và cái cây đó nó xuống nó gần gần tới đây nó lên mất rồi à, nó, nó ừ. về đến đây và nếu như nó quay lên thì khả năng nó sẽ phá vỡ ở đây là rất cao với lý do ừ. là gì ở đây là một cái mức cản quan trọng và chúng ta tại sao biết quan trọng thì chúng ta kéo về quá khứ chúng ta xem rất là nhiều đỉnh ừ. và nó phải tìm cách mãi nó mới phá được thì nó là quan trọng và ừ. nếu như và nó đã quan trọng rồi về tới đây nó chúng ta có thể bay lên bất kỳ lúc nào nếu ừ. như xu hướng mạnh à, chúng ta về đây bay lên chúng ta về đây bay lên ừ. à, nhưng mà buy á thì mọi người làm gì khi buy đây thì chúng ta phải xác định là vùng nào là vùng bị phá vỡ à vùng nào là vùng tích lũy để phá vỡ thì chúng ta phải xem đây là vùng để tích lũy phá vỡ nè thì ừ. khi mà buy đây á thì chúng ta phải sao SL dưới vùng tích lũy phá vỡ có nghĩa là gì những cái vùng ừ. này là vùng quan trọng của nó ừ. à, đây nè vùng này là vùng quan trọng của nó nè để nó nó nó tìm cách mãi nó mới phá lên được thì chúng ta phải SL dưới này có nghĩa là khi về dưới này nó thường là dội lên chúng ta thì bay lên thì phải SL đó là gọi là cách đánh khi mà gặp cản thì mọi người phải dựa vào nhiều thứ cản nè HBB nè rồi về à, tích lũy nè đây là sao nó nằm ngay cản nó tích lũy mãi nè à. ừ. và nó bật cây lên thì mọi người có phải là khi bay lên mọi người ăn cái cây này không bạn ăn xuống ừ. lên không đấy ừ. mọi người cứ à, nhìn vào đây để mọi người gì nhỉ cái này à, cái mức cản đó quan trọng cho nên là cái lần trước ấy, trước khi nó phá được cản thì nó phải chạm vào đấy rất nhiều lần đúng rồi chạm nhiều lần một là nó lủng qua luôn sau khi Đúng mà là... nó lên được qua cản rồi phá được rồi thì nó lại giảm có xu hướng giảm xuống cũng rất nhiều lần nhưng mà nó cũng rồi. không phá được cho yeah. Dạ. nên rồi cuối cùng buộc lòng nó lại phải đi đúng không là quan trọng là như này nó về đây nhưng mà không phá được nó lại ừ. quay lên ừ. quay lên đã xong chúng ta mới như này chúng ta mới biết là nó phá đỉnh hay không nè cái mức này mà nó đã quay lên rồi ừ. mà nó muốn phá đỉnh ấy, là nó nó gì nhờ trong phiên Âu Mỹ nó sẽ thường nó mới là thường có động thái phá còn nếu mà trong phiên Á ấy, thì nó không có phá được đâu ừ. Á thường ít phá lắm mà kể cả Âu nó cũng ít phá nếu mà ờ, Âu mà giáp vào Mỹ á, có nghĩa là tầm 6 7 giờ tối á, là những lúc động thái nó phá cao nhất có nghĩa lúc này nó sẽ tìm cách mua lên rất là cao với những lúc mà nó đã từ chối cái này rồi thì khi mà mọi người xác định được đây là đây là cụm nến là mọi người thấy không đây nè mọi người thấy chưa ừ. đây đánh dài hạn thì mọi người phải xác định được những cái cụm nến như này thì mọi người khi bay lên nó phá đỉnh phát là chúng ta bay ở đây đúng nhỉ ta bay ừ. những cái mốc ừ. quan trọng này và chúng ta sl dưới này đó thì chúng ta gì ăn cái xu hướng đi lên được chưa nhỉ thì tại sao ừ. em biết được nó phá ở đây tại vì em phải xét nhiều thứ thứ nhất là em xét nè cản đây rất quan trọng nè mà nó xuống nhiều lần xuống nhiều ừ. lần ha xuống nhiều lần sau nó quay lên và khi em nói mọi người á cái mức mà 61.8 á nó bị phá vỡ là nó sẽ chạy về gì 50.0 0.5 nên chúng ta gì nhờ nhìn thấy nhìn thấy gì HBB nó liên tục báo báo báo chấm xanh có nghĩa là gì báo phần là bay là cao H1 ừ. M30 M15 gì nó toàn báo xanh không à nên là gì tỷ lệ chúng ta sẽ nghĩ đến là phá đỉnh là cao hơn là gì nhỉ ừ. quay lại phá ừ. đáy nếu mà nó quay lại thì em lại bay ở đoạn này hoặc bay ừ. ở đoạn này ừ. mọi người hiểu ý không nhỉ chúng ta nếu nó yeah. quay lại chúng ta chỉ bay đoạn này và bay đoạn này thôi đó chúng ta lại không gì không sell với lý do tại sao nếu mà sell thì rất nguy hiểm nó xuống đến ừ. đây nó bật lên thì sao nó xuống đến đây nó bật lên nó quay thì sao được chưa ừ. và chúng ta không có sell khi mà gì nó quay xuống mà chúng ta chỉ gì nhỉ buy và SL ở đâu vùng dưới này thôi và lúc em có nói mọi người là gì mọi người làm sao nhờ à, nếu mà nó về đây mọi người buy lên và SL ở đoạn dưới này ừ. đó thì cái lúc em em có đề cập tới có hình ảnh đấy đấy ừ. chúng ta sẽ buy đâu đoạn này và SL đâu dưới này để bơi buy dài về cái khung Fibo 1 à, 50.0 là về giá 1833 ừ. đấy thì mọi người về đến đây á, thì em không có không có muốn mọi người sell với lý do là sao mọi người vậy em khi em cho mọi người cái giá 1833 là mọi người đặt limit hết ở đây này ai đặt ừ. limit ở đây hết và ăn là ăn chọn luôn á nhưng mà sao nhà em rất không an toàn ở cái cái vấn đề là nếu như mà nó phá được thằng 50 chấm chấm chấm ờ, chấm không này nó lên rất cao 50.0 nó lên rất cao và chúng ta tính toán là 50.0 mà nó lên tới mức trên này là mọi người biết là là cái độ kinh khủng của nó chưa nè lên tới trên này là nó tới ba mấy bốn chục giá đó nên là ừ. em rất không an không an tâm để cho mọi người sell đây còn thực tế nếu mà mọi người sell thì ăn nhưng mà mọi người phải có cách có nghĩa là mọi người phải phải học dần đi thì mọi người mới mới dám sell đây được khi sell đây phải có những cái quyết đoán thứ nhất là sẵn sàng cắt lỗ khi không an toàn thứ hai là phải có tín hiệu xuống để chúng ta mới sell xuống có nghĩa là về vùng Fibo 50.0 phải có tín hiệu xuống ví dụ như HBB M5 M15 báo à, đây nè ừ, ừ, ừ. mọi người thấy chưa rồi rồi rồi đó phải có tín hiệu HBB báo nè thì chúng ta mới gì sell nó mới an toàn được hoặc là ừ. M5 thì chúng ta bán theo M5 chúng ta sell đây thấy chưa một cái nè đó về đây chúng ta sell an toàn một cái nè chúng ta sell nói chung là cứ vào chúng ta sell nó vẫn an toàn hơn là chúng ta gì là chúng ta gì chặn đầu nó gì nó vừa chạm cái chúng ta treo xuống thì nó cũng mạo hiểm và chấp, chấp nhận mạo hiểm cho anh nhiều nhưng mà cũng rủi ro cao đấy thì à, đó là đề cập về cái mức độ à cái mức Fibonacci cho mọi người biết ví dụ như là à, 61 chấm à, chấm 8 ha là về đến đây nó sẽ phản ứng nhiều ha rồi 50.0 ha về đến đây cũng phản ứng nè còn chúng ta sẽ đi tìm cái à, cái nào nhỉ về cái nào mà mọi người à, chưa biết đó là vì mức là 38.2 và 23.6 là những cái mức mà quan trọng là nó hay xoay quay ở đấy ừ. rồi bài đúng không nhỉ đây là gì bài đúng không mọi người bài nha đây là bài nè bài thì thường mọi người thấy chưa cái lực nó kinh khủng không nhưng mà chúng ta phải phải về bài thì chúng ta phải xét chứ coi thực sự là cái cây ngày nó về tới đây nó có phản ứng không nó đi mạnh như này nhưng mà về tới đây nó sẽ bị phản ứng chứ không phải không đâu vậy tại sao em lại đề cập mọi người là cứ về vùng này trong Âu Mỹ chúng ta lại phải ăn ngắn là vậy đó mọi người hiểu ý em chưa ừ. đó Âu Mỹ nè những cái điểm này là chúng ta phải ăn ngắn tại sao nè đây ha đây là từ trên đỉnh đổ xuống mọi người có để ý thấy không đấy những cái móc này nè thấy chưa lực nó mạnh nó đi nó mạnh không là có thể ừ. mọi người là gì là hai bị dính chỗ này thứ nhất là sao tại sao mọi người lại à, lại ban đầu mọi người là biết là em thường em không cho bay ở những cái hay là sell những cái móc Fibonacci cho tại vì nó là là cái cái kênh định hướng giá sẽ tới chứ nó không phải là là nơi mà định hướng giá đi ngược đấy định hướng giá ngược nó chỉ là một phần thôi thì mình sẽ áp dụng hai hai chiều thứ nhất là đi tới và gì đánh ngược lại thì mọi người làm sao thấy điểm này chưa lực nó mạnh quá là nó xuyên qua nên nói sao mà cái trường hợp mà buy kia là em à sell ở cái con à, con vàng hôm bữa đó em lại không có khuyến khích mọi người là sell gì Sell ở mức độ Fibonacci là 1 à 50.0. Em nhất phá vỡ điểm nào thì nó sẽ tìm à, tiếp theo là điểm đấy nên chúng ta gì uh, ờ, quan trọng là cái đó đó chứ không phải à, là ừ, là chúng ta gì đánh ngược chiều mà nó dễ ăn đâu đánh ngược chiều thì tùy lúc rồi em đề cập tới cái vấn đề là nó chỉ đi đi uh, mọi người để ý nha là ví dụ như là Fibonacci thì chúng ta thường là gì phá vỡ ở những kênh sideways nè kênh tích lũy nè thì chúng ta thường là nó sẽ hướng tới cái giá là 61.8 hoặc 50.0 đó ừ. được chưa thứ nhất là chúng ta chúng ta nên nên hiểu như vậy là nó hay hơn là chúng ta gì xác định nó để đánh ngược chiều ví dụ như tại sao lực nến đi mạnh á, là chúng ta đánh ngược chiều nó hay là bị vướng vào cái tâm lý là gì nhỉ gồng lỗ và gì chúng ta bị kỳ vọng á ví dụ như chúng ta đánh ngược chiều ở những cái điểm này là chúng ta hay kỳ vọng lắm à, thứ nhất là gì khi mà mà nó phá phá cái mốc này nè phá cái mốc uh, ờ, inside ba nè à, phá cái cụm nến inside ba này nó sẽ gì nó sẽ tụt xuống thì mọi người thường là mọi người sell là mọi người đâu biết là nó về khoảng nào đâu đúng không ạ đa ừ. phần nếu sell mọi người cũng chẳng biết là nó về đến địa điểm nào để mà quan trọng đây thứ nhất là nó mông lung đằng trước cũng chẳng có cản có gì hết người ừ. hay bị vướng cái tâm lý là không có cản gì hết đấy nên là sao nên mà khi mà không có cản thì mọi người hay làm sao nhỉ không có cản mọi người khi sell mọi người không an tâm là không biết chốt lời đâu chốt lời đây đây hay đây hay đây nói chung không biết được thì chúng ta có một cái cách đó là chúng ta gì về khung đề chúng ta gì nó xuống năng mạnh như này chúng ta gì nhỉ kéo Fibonacci từ gì từ đỉnh xuống gì xuống đáy để chúng ta chọn điểm chọn điểm gì nhỉ nó sẽ đi đến có nghĩa là nó sẽ lao gì nhỉ từ gì ừ. từ trên xuống đến điểm đấy là chúng ta sẽ cắt lời à và ừ. khi mà phá vỡ điểm này thì nó sẽ tới đến điểm này để chúng ta gì chốt lời được chưa ừ. đó và khi phá vỡ điểm này thì nó sẽ tới điểm này chúng ta gì chốt lời rồi ví dụ như tới điểm nào chúng ta phải xác định ba ngược lại thì chúng ta phải xác định cắt lỗ được ví dụ khi nó chạm vào 61.8 nó còn bay lên thì chúng ta phải xác định gì vàng thì đi tầm 5 giá là chúng ta phải nếu mà đã xác định mà đụng 61.8 mà không bật lại mà đi tầm 5 giá là phải cắt bỏ liền ừ. yeah. để chúng ta bảo vệ cái tài tài sản của mình vì nó tầm đấy là nó không quay đầu thì nó có vấn đề rồi nhưng mà trong ừ. ngày hôm đấy trong nhắc lại nha trong ngày hôm đấy trong một cái cây ngày đó mà nó đã đụng tới 50.0 là tỷ lệ chúng ta ăn là cao trong ngày nha trong ngày thôi còn nếu ngày hôm sau thì không nói được à, tại sao bữa em cứ đề cập mọi người tới 1833 sell xuống trong ngày hôm đấy em cứ nhắc vậy thôi đừng để mọi người là treo lệnh qua ngày sau là vậy đó em nói là cái, cái cây này nè đấy thấy cây cam này không ừ. thấy cây cam này không tại sao em cứ bảo là trong ngày hôm nay về mốc 1833 sell xuống em mà nói mọi người là tỷ lệ ăn rất cao nhưng mà nó đâu tới đâu mà tới ngày hôm sau nó mới tới ừ mọi người phải phải hiểu là trong một ngày đó nếu mà đạt cái mốc 50 hãy đánh đầu chiều còn 61.8 đánh đầu chiều thì phải cắt lỗ nha canh cắt lỗ đó, canh cắt lỗ 50 thì đánh đầu chiều nó an toàn hơn còn nếu mà mốc xoay mốc xoay quay này thì mình không nói rồi mốc xoay quay này thì cứ về gần gần đây bay lên thì mình không có nói rồi mốc này thì đảm bảo là nó ít khi xuyên thủng được lắm thủng thì nó phải tầm à, bao nhiêu ngày nó mới thủng được chứ không tự nhiên là một vài ngày nó thủng đâu đấy nên là mọi người á thứ nhất đánh thuận chiều thì dùng Fibonacci để xác định giá đến à, đánh thuận chiều này chúng ta kéo Fibonacci để chúng ta xác định giá đến giá đến là giá đến nghĩa là ví dụ như chúng ta là chúng ta sell chúng ta sell đúng chưa thì chúng ta phải kéo Fibonacci thấy lực nến đi mạnh thì chúng ta phải kéo Fibonacci ra để chúng ta xác định là sẽ TP ở đoạn nào hoặc là chúng ta gì tới đoạn đó chúng ta gì cắt lệnh hoặc đánh đảo chiều là tùy chúng ta nhưng mà đa phần này xác định giá đến là nhiều ừ. đây nha ban đầu là nhìn như này cũng chẳng biết kẻ làm sao đâu đây nó mới chạy mới chạy được như này thì cũng không biết là là là nó nó như nào đâu mọi người thấy chưa ừ. chạy ừ. như này thì làm sao biết nó tới đâu nhưng nhưng mà cái chu kỳ á, mà nó đi quá nhiều như này rồi chu kỳ quá đi quá nhiều như này rồi chúng ta mà xác định sell á sell ở đây á để mà nó nó xuống rồi nó đi tiếp tục á thì chắc chắn nó sẽ hồi về những cái vùng quan trọng nào đấy về chúng ta phải xác định là bằng Fibonacci thôi chứ không có cách nào xác định đâu à còn cản ở đây nó chỉ là một phần thôi cản ở đây chúng ta có thể sell về cản nè đây nè cản đây mọi người nhìn kỹ nhá cản nè đúng chưa thứ nhất là cản này thứ hai là gì cán này được chưa cán này đây là cái cán này Fibonacci nó cũng chỉ là mức cán thôi thì chúng ta gì nhờ mức cản là ví dụ như nó đối chiếu giữa ờ, nói chung là đối chiếu về quá khứ nó có nhiều mức cản này chúng ta gì gì SEO chúng ta sẽ TP về những cái mức cản đấy rồi khi mà xác định được đằng trước đây có mức cản là mức cản là quan trọng là thì chúng ta dùng Fibonacci để chúng ta tìm điểm quan trọng đấy để chúng ta SEO xuống và TP ở đấy hoặc là chúng ta đặt mốc gì bay lên đặt mốc chúng ta bay lên à, ở những cái vùng Fibonacci quan trọng thì chúng ta đặt mốc chúng ta bay lên có nghĩa là gì à nó là làm đây chúng ta không có thời gian chúng ta đánh thì chúng ta làm sao chúng ta sẽ đặt bài limit ở những cái vùng quan trọng đấy được chưa đây nha nó đang chạy xuống thì chúng ta đang chạy tới đây thì chúng ta không biết là nó tới đó hay không thì chúng ta cứ kẻ đã được chưa chúng ta kẻ rồi thì khi đó nó sẽ về đến tìm về đến điểm 5 61.8 này 50.0 nè rồi gì 38.2 nè đó là những mốc quan trọng nè vậy chúng ta ví dụ như à, đơn giản anh Dũng hoặc mọi người đi không có thời gian đánh nha không có thời gian ngồi canh thị trường mà đánh toàn lệnh dài thôi thì chúng ta làm sao canh ở cái mốc mà quan trọng nhất ví dụ như 50.0 là những mốc quay đầu quan trọng ừ. và buy limit 50.0 giá là bao nhiêu đó giá 1897 ừ. buy ừ. rồi kệ nó cho nó chạy đó nó chạy chúng ta đã xác định được điểm mà tới đây là một là quay đầu hai là đi một xíu nữa rồi quay đầu thì chúng ta cứ việc đặt lệnh à, đặt lệnh tại vì nó phải lờn vờn ở khu này chứ nó chưa hề mà phá vỡ hẳn đâu thì chúng ta sẽ đặt lệnh ở đây và chúng ta gì bài limit và chúng ta đặt ở mốc nào nữa đây 38.2 chúng ta đặt một lệnh buy limit tiếp theo có thể là khối lượng gấp đôi à, chúng ta buy đây là 1755 chúng ta buy lên ừ. ừ. ta buy limit vậy thì chỉ có tiền tệ chúng ta phải làm được như thế còn vàng này nói chung là cái giá nó nhiều quá chúng ta cũng hạn chế để tiền tệ xíu là chúng ta sẽ qua thử vài con tiền tệ ha cho mọi người thấy là cái mức Fibonacci nó quan trọng như nào thì khi mà mà mà có mức Fibonacci này rồi á thì à, em à, nói chung là em cần mọi người lưu ý một điều thứ nhất mà về mức Fibonacci 61.8 và 50.0 á thì mọi người nên là đánh thuận chiều cho nó chạy về hướng đó khi nó phá các vùng tích lũy sideways hoặc là gì trên line nhắc lại nha vùng Fibonacci 61.8 và 50.0 á thì tốt nhất mọi người đánh thuận chiều về có nghĩa là gì đánh cho mức cho thị trường chạy về đó ha mọi người có ví dụ như là lệnh này là bệnh sell đi thì mọi người làm sao làm sao để sell về vùng Fibonacci 61.8 50.0 còn hạn chế đánh ngược lên ở vùng này được chưa hạn chế nha còn đánh là có đánh nhưng mà hạn chế thôi còn đa phần là mọi người gì sell à, sell hoặc buy khi thị trường gì khi thị trường gì có hướng gì hướng về Fibonacci 61.8 và 50.0 được chưa ừ. có nghĩa là chúng ta biết nó giảm nhưng mà không biết giảm về đâu thì chúng ta cứ kẻ Fibonacci ra chúng ta sẽ nhắm mức độ là gì 61.8 và 50.0 để chúng ta gì TP được TP chưa? đúng rồi ừ. thị trường đang chạy đây nè đơn giản đi là như này đi cho nó dễ hiểu nè được một cái nè hai chân nến là một cánh xéo H1 em lấy ví dụ ra cho nó dễ cho mọi người được chưa đây ví dụ như đây đi được chưa phá đây phá đây nha gớt đây sell đây TP ở đâu 61.8 50.0 ví dụ vậy ừ. Ừ. SL ở đâu SL ở đâu ở trên này nè nghe đấy chưa SL ở đây TP ở đây đấy ừ. một là như thế hai là chúng ta gì xác định phá gì phá trên line đây là cái cụm tích lũy nè ở khung H1 thì nó như này chứ về khung nhỏ đây là cái chỗ tích lũy được chưa thì khi tích lũy như này á thì chúng ta sẽ sell xuống à, và chúng ta sẽ SL đâu khúc trên này khúc trên thôi ha cực ngắn và chúng ta gì nếu như nó về nó sẽ về đâu vùng đây chúng ta gì cứ đặt lệnh dài thì chúng ta cứ sell rồi đặt lệnh ở đây thôi đặt SL ở đây thôi và xuống thì chúng ta gì một là dời TP theo dời theo ha à, rồi chúng ta để cho nó về tới 61.8 hoặc 50.0 là tùy chúng ta hoặc là chúng ta ăn ngắn đoạn nào là tùy chúng ta đấy nhưng mà đa phần mọi người mà kéo fibo ra được á mà khi nó phá vùng tích lũy á hoặc là trên line á, thường nó sẽ tìm về những vùng fibo là nhiều trừ khi xu hướng nó mạnh quá thì nó cán SL thì ít không có bao nhiêu hết mà thường nó sẽ tìm về đây rồi mọi người sẽ bay ở đâu bay ở những vùng gì 61.8 và 50 gì .0 nhưng mà chỉ gọi là gì nhờ ăn ngắn thôi và hạn chế gì hạn chế đánh dài hạn được chưa hạn chế đánh dài hạn nha bởi vì đó. cái chỗ đấy ờ, bởi vì cái điểm đấy là mình cũng không biết là nó lên tiếp hay nó xuống đúng không đúng rồi đúng rồi ừ. đa phần anh đa phần là em đã nói rồi đa phần là nó thủng 61.8 là về 50.0 ừ. cái giống con vàng hôm bữa mình mình hôm thứ sáu mình nói đó nó thủng 61.8 là về 50.0 vậy tại sao nó thủng chúng ta lại không sell mà chúng ta lại lại buy ừ ừ. nên chúng ừ. ta phải sell làm sao về thủng sâu 4 tám thì chúng ta tìm cơ hội tìm để cơ SEO hội về 5.0 sell về 50.0 đúng rồi ừ. rồi mà thủng 50.0 thì chúng ta là tìm cơ hội sell về SEO về 38.2 rồi. Dạ. rồi về 38.2 thì đừng có mà sell nữa ừ. à đúng à, rồi, dạ về đầu rồi, đó là sideways rồi đây là sideways suốt đi à đúng rồi ừ. về tới đây là sideways nè đó nè ừ. về 38.2 là sai quy con nào cũng vậy hết không phải riêng con vàng đâu cứ ừ. về 38.2 rồi rồi cái đoạn phía dưới nữa là sai quay ngoài đây là 38.2 28 23.6 là sai quay hết ừ. mọi người không tin đúng không chờ con vàng đi em nói con vàng nó còn tăng lên được nữa à, nếu mà nó tăng lên được nữa thì đến điểm trên này là nó hết tăng được rồi trong năm nay nó chỉ cắt mốc quanh quanh khu này rồi tụt thôi không có bay nữa đâu đấy ừ. về trên này mọi người đánh dài hạn luôn không sao hết đây nè mọi người để ý đây mức này là cái mức đảm bảo luôn con vàng chỉ đến đây thôi hết đắt đó về đây tha hồ mà sell lúc đấy không có cản mạnh ai người sell có tiền thì tự tự xử nhưng mà đó. nhưng anh hỏi này nó cũng có thể do tình hình thế giới nó cũng có thể là lên trên cái mức trên này nhanh chứ sao nó lại phải đi trong một thời gian dài như vậy tại sao là sao anh nhỉ à tức là ý anh muốn nói rằng nó nó như như cái biểu đồ này thì nó về nó lại quay về cái mức 5.0 à, đúng không 50.0 à. Ừ. thế thì đến 50.0 thì nó sẽ phụ thuộc vào tình hình thế giới cũng có thể à, là nó sẽ thì bây giờ nó, ý rồi em em hiểu anh rồi tức là nghĩa là anh phải phụ thuộc vào nhiều thứ đúng không nhưng mà ừ. bây giờ ví dụ em em ví dụ á con vàng thì nó ừ. tụt luôn này không nói à, ừ. nó tụt ở mốc này thì mình nó nói nhưng mà nếu mà nó đã lên đến đây thì không có cơ hội lên nhiều nữa đâu con ừ. vàng nó sẽ bình ổn giá ở tầm này thôi và nó sẽ không bay ừ. được quá nhiều nữa đâu trừ khi ừ. là kinh tế thế giới là gọi là xảy ra khủng hoảng nặng thôi thì nó mới leo thang ừ. ừ. còn mọi thứ thì nó cũng không có đến nổi thì nó sẽ về tới tầm này thì nó, nó không chạy nữa đâu nó chỉ tầm ừ. này thôi em đảm bảo mọi người nếu mà từ đây mà nó lên tới đây thì em chỉ can em xem thôi không có chuyện em buy ừ. nữa đâu đó ừ. không có chuyện buy nữa và mọi người phải biết nè đây mọi người phải để ý nè nhiều cái mốc quan trọng lắm ví dụ như là chúng ta uh, dựa vào nhiều mốc quan trọng để chúng ta làm gì xác định gì Trên line à đấy chúng ta phải cứ từ từ chúng ta phải, từng mất một à. chúng ta mà hoảng loạn thì chúng ta đánh cái gì ta phải ừ. xét từng mức từng mức một như vậy rồi làm sao ví dụ như nó về tới đâu tới đâu thì mình còn biết đường chứ bây giờ mà mà cứ khẳng định một điều là nó vượt lên 2.000 mấy ông cứ dùng thổi như thế rồi nó không lên thì làm sao giống bitcoin như vậy lên 100 nghìn trăm nghìn đô ra ừ. ừ. nếu bitcoin. mà bitcoin là em xác định em sell từ cái ngày mà nó đang trên đỉnh em bắt được tận trên đỉnh rồi đó em ừ. sell đó mà người bitcoin. ta cứ dồn thổi làm gì tâm lý mình không vững anh đó. anh cảm thấy giống như bitcoin bây giờ nó không lên được nữa không nó chỉ lên không, tí cái không lên nữa nha khả năng nó chỉ ở đây và nó tụt ờ, thôi à. ừ. dạ, nhưng mà nhưng mà mình cũng không nói được tại vì cái cái đồng tiền này nó không có vào phân tích kỹ thuật nhiều ừ. nên là là cũng không có ấy được những cái con như chứng khoán hay là bitcoin là những con mà nó không theo phân tích kỹ thuật nhiều cũng khó còn ví dụ như con này thì tại sao nó lại nó lại nằm ở cái mức này thì mọi người cũng phải tìm hiểu ừ. đó chứ không không phải tự nhiên mà mà nó kiểu như là nó nó tự nhiên mà nó nó nó nằm ở đó hoài ở đó hoài như vậy nó phải có cái mốc gì đó quan trọng đây thứ nhất là ở đây em kể từ ngày xưa rồi nè kể từ ngày xưa là đây nè có cái mốc quan trọng nè đó mốc gáp là rất quan trọng này thì tương lai thì nó sẽ giảm mà nhà tiếp nó không có tăng không có tăng quá cao nữa đâu nếu mà nó về nó đây nè nó từng à, từng là là là đi về những cái mốc như này rồi anh thấy chưa ừ. đó về từ trên đỉnh mà nó về mốc nè đó bình thường mà mình ví dụ mình sell mình sell ví dụ như là ở đây mà nó giảm mình xác định giảm thì mình kéo từ đỉnh xuống đấy mình xác định mốc đây nè thấy chưa ừ. đó 61 nè 50 nè về tới là gần 38 rồi nè còn này chắc nó về tầm dưới này rồi bắt đầu là nó nó xoay quay ở đoạn này thôi nó về tầm dưới này tầm uh, mười mấy nghìn đây thôi chứ còn nếu mà nó mạnh lắm thì nó giữ ở tầm mười mấy nghìn ờ, nó loanh quanh những mười mấy hai mấy nghìn thôi chứ còn không có ừ, gọi là không có kinh khủng nó đâu còn trừ ừ. khi có vấn đề gì nhưng mà kỹ thuật số thì mình không đoán được mình ừ. theo nó thôi bây giờ nó giảm thì mình giảm theo còn nó tăng thì mình bay theo thôi chứ còn anh kêu mà giờ mà mình đánh đón đầu đâu đón được đâu ừ. kệ nó nói chung là mình phân tích làm sao là vàng là cứ về cái mốc trên này là canh cancel xuống thôi 1876 1880 gì rồi trong cái mốc gọi là 1865 đến 1880 trong đó là mình canh mình sell xuống còn không có bay ở đoạn này thứ nhất là gặp các trên lai cứng thứ hai là gặp các vùng Fibonacci à, vùng cản Fibonacci này thì em nghĩ là không lên được nhiều đấy ừ. không lên được quá cao đâu nên em sẽ là em tập trung sell xuống ở vùng này đấy ăn tiền hay không là ở đoạn này đấy kiếm được nhiều tiền hay không là em nghĩ là nó lên đây mới kiếm được tiền còn đoạn này em không dám đánh chứ không á mọi người thấy không nó vừa chạm nó xuống mà em có đâu em sell đâu kể cả hôm bữa biết nó chạm đây em không em sell đấy mà nó lên đây thì em có thể em sell nè rồi về Fibonacci thì em nhắc lại nè thứ nhất Fibonacci ấy là trục 61.8 và 50.0 á là cái trục giá mà gì nhờ giá có thể hồi về đó được chưa khi mà nó kết thúc một xu hướng ấy, thì nó sẽ thường về thường hồi về các trục giá như là 61.8 và 50.0 ừ. mọi người nghe nè nghe nghe rõ nè thường mà kết thúc một chu kỳ giá thì thường nó sẽ hồi về các mức gì à, Fibonacci là 61.8 và 50.0 vậy thì chúng ta thường là chúng ta gì đánh sóng hồi chúng ta sẽ sell hoặc buy về cái mức 61.8 và 50.0 và chúng ta gì có đánh ngược chiều ở cái vùng đó thì cũng phải hạn chế lại à mọi người mọi người nghe rõ chưa nhỉ rồi hiểu rồi rồi ví dụ như chu kỳ giảm mạnh mà khi nó hồi ấy thì chúng ta gì đánh sóng hồi về gọi lên. buy hoặc sell sóng hồi về cái vùng 61.8 hoặc 50 50 chấm không ừ. rồi có là nghĩa TP. là dạ đúng rồi TP ở vùng đấy có nghĩa là xu hướng đang giảm mạnh hoặc là gì tăng mạnh thì chúng ta mới gì khi có sóng hồi ừ. chúng ta mới tìm các điểm đó để chúng ta gì TP ừ. được chưa chứ không phải là lên đây đánh ngược chiều làm gì cả là hạn chế hạn chế ha có đánh thì hạn chế lại chứ không phải là là đánh để chắc anh là ở đây là nó đảo chiều đâu có những lúc nó đục luôn thì chúng ta cũng không nên đấy kể cả như này đi đơn giản đi chúng ta tìm lại đây đây là là về vấn đề là gì giảm mạnh nè đây ha đây từ đỉnh nè đỉnh đi về đáy mọi người để ý nha ừ. có phải nó giảm hết cỡ không ừ. mọi người bay lên nó lại tụt xuống nè ừ. nó chưa chưa đụng được fibo 61.8 lại tụt xuống ừ. à đấy thì khi này mọi người chỉ nghĩ một điều thôi nếu mà nó có hồi nó sẽ hồi về đây ừ. hồi về đây đó và sideways đâu đoạn này ừ. thấy chưa sideways ừ. đâu đoạn này thì mọi người có để ý con nó lên tới đây nó đâu có vượt được xa quá đâu nó ờ, ừ. sờ quần, quần đâu đây nè quần đấy rồi bắt đầu nó lại đổi hướng tiếp đúng rồi đó thì mọi người phải hiểu như vậy thì mọi người mới mới ấy được mới sử dụng à. Fibonacci được và đa phần ấy, em à, đã nói về cái cột mốc quan trọng cho mọi người rồi đó là 61.8 này phải đặt cược đủ à, một triệu đó à 61.8 50.0 là gì à 61.8 nè 50.0 và 38.2 và 23.6 nghĩa là hai mốc này là hai mốc chị có thể thị trường sẽ sideways ở đây và hai mốc này là hai mốc gì 61.8 và 50.0 là hai mốc gì thị trường sẽ gì có thể gì đảo chiều đi về ừ. hai mốc này ngân đi giữ tiền nó đi được chưa thị trường khi đi hết lực nó sẽ thường đảo chiều đi về hai mốc này nha mọi người vậy chúng ta vào tiền tệ thử ha chúng ta khi mà nói thì chúng ta phải phải có những cái mốc nói chuyện nó dễ ví dụ như là bây giờ đi UCD đi được chưa UCD nha rồi đây là đi đi hết lực cho mọi người đã có dấu hiệu tăng nè hết ừ. lực chưa ừ. rồi bây giờ chúng ta đơn giản thôi ai ai có thể biết nó về tới đâu nếu mà chúng ta bay từ đây đâu có biết nó về tới đâu đâu đúng không ừ. nhưng mà nhưng mà sao chúng ta dựa vào để đây có các cản à thấy chưa thấy điểm chưa điểm cản chưa ừ. một nè hai nè hai à, đây là đây là những cái điểm cản nè ba nè được chưa Đấy. đây nè bốn nè năm nè nhiều lắm và chúng ta biết là gì đây là vùng gì cản. vùng cản rất quan trọng vì khả năng nó sẽ gì khi mà về hết vùng đúng rồi hết lực mạnh nó sẽ hồi về vùng cản đấy nhưng mà quan trọng vùng cản đó chúng ta gì chỉ xác định như này không thì nó không chính xác lắm tại vì nó có lồi lõm nó lên xuống này đáy sâu đáy cao đáy thấp thì chúng ta khó phân biệt ta ừ. kém một cái Fibonacci từ đáy lên đỉnh để chúng ta ừ. gì xác nhận xác là định. gì nhỉ à nếu như mà nó hồi lại hồi lại có lực hồi mạnh rõ ràng thì nó sẽ về mức này và cao hơn là mức này ừ. à vậy ai mà đang buy UCD có người đang bài đó ở nhóm này có một người đang bài à, thì à, TP ở vùng này đi nhưng mà quan trọng là cái phí qua đêm nó hơi nhiều thì thì chúng ta cũng phải cân nhắc tính cho chốt theo từng nhịp ví dụ như bây giờ nó UCD nó hồi về điểm này thì chúng ta sẽ gì buy lên tiếp về vùng này à, vậy sao mà biết nó hồi về điểm nào điểm nào chúng ta bay lên ví dụ đây được chưa ví dụ đây đây là gì đây là một con sóng hồi xuống thì chúng ta sẽ gì rồi mình, lên. Cũng xác định, mình cũng xác định là mình, đến... mình hiểu chưa giờ nè chúng ta mới nói đào sâu vào vấn đề là gì đánh từ sóng nhỏ lên sóng lớn đấy khi nãy có anh Dũng có đặt dạ. câu hỏi là của của đánh sóng nhỏ được không thì đa phần là sóng sóng lớn nó đang có sóng hồi mạnh thì đa phần là gì chúng ta chọn các sóng nhỏ để chúng ta bay lên theo xu hướng chính của nó về các điểm Fibo chính Dạ. rồi, rồi, rồi, rồi, ta bay từ điểm Fibo nhỏ về Fibo chính Fibo lớn à, rồi, rồi, rồi, rồi. được chưa bản thân cái à, cái sự hồi Fibo cả... Nasi của H4 thì chúng ta phải về M15 hoặc là gì đấy à, ừ. hay là bản đây một 1 sóng hồi này nó H4 cũng H4 hoặc H1 mình cũng có thể kẻ được những cái Fibonacci đúng nhỏ, rồi mình nhỏ thêm. mình cũng kẻ được nhưng mà anh gì xác định nhỏ thì anh nhỏ thôi đó ừ. vâng em sẽ sẽ cập nhật dần cho mọi người thấy là gì nhỉ à, nó sẽ có giá trị khi nào khi mà lực nến của các xu hướng lớn đang mạnh cơ thì anh ừ. mới kẻ khung nhỏ được để mà tịnh tiến theo xu hướng lớn à có nghĩa là mình bay theo ừ. xu hướng lớn này hoặc sell theo xu hướng lớn thì anh phải làm sao nhà anh phải xác định được xu hướng lớn đang là chuẩn bị là một cái con sóng hồi rất chi là mạnh em ừ, dựa vào đâu nó mới quan trọng à, anh kẻ Fibonacci khi nào khi nè anh xác định đủ nè thứ nhất là gì hbb báo rồi thứ ừ. hai là gì đã phá vỡ cụm nến Nisaba rồi thứ ba là gì ừ. phá vỡ gì trên line ừ. đúng chưa nhỉ phá vỡ cái vùng trên line ừ. phá ừ. được chưa ừ. vậy cái nào là đã từng phá vỡ trên line thì chúng ta gì đó chúng ừ. ta mới xác định được nó sẽ chạy về hướng nào để chúng ta lúc ừ. đấy mới làm sao nhỉ đó chúng ta mới bay lên theo bay đó lên. ví dụ như phá vỡ à, phá vỡ ra xong rồi gì nhỉ lại bắt đầu tiếp tục tăng có những cái phá vỡ nó không tăng thì làm sao đó là phá vỡ giả còn phá vỡ rồi mà đang bền vững là phá vỡ nè thấy chưa thấy ừ. phá vỡ chưa và tăng tiếp ừ. tục nè rất bền vững thì chúng ta gì có thể entry ở những cái điểm này à, entry buy ở những cái điểm này chúng ta buy ừ. về đâu 61.8 buy về 51.8 rồi đấy là tiền tệ rồi chúng ta tiếp tục một con tiền tệ nào đấy nữa bất kỳ đi rồi đây một con tiền tệ CJ con này có thể đang giảm tiếp tục giảm chứ con này chưa tăng được ừ. đâu rồi mình cũng kẻ Fibonacci để mình rồi, ừ, xác định 5.0 ừ, 61.8 rồi khả năng không. nó sẽ về ra đỉnh nè thấy chưa cản đỉnh là nhiều không rồi đấy chưa? rất đỉnh nhiều về. cản ừ. đó thì tỷ lệ nó sẽ đâu nó sẽ rớt nó, về đây nó sẽ tiếp tục cho nên là mình tiếp tục mình sell về đó đúng rồi canh hồi lên sell xuống hồi lên sell xuống chứ không được bay con này giờ rồi, bay rồi. là rất nguy hiểm rồi, con rồi, này giờ bay rất nguy hiểm nha nó đã có một cái định giảm như này rồi mọi người thấy không nó hồi lên không hồi đáng kể được nó lại tụt xuống